sumpangan kok ini. Nah, satu, dua, tiga. Satu, dua, delapan, Tiga, empat. Mundur biar tu, dia Huh? huh? Nampak semua. Dah. Delapan. Ne ne ne ne ne. Tak tak tak tak. Yeah.